à, các bạn đang nghe Hoàng Pino đang chơi cây đàn Yamaha dòng Slavinova CLB 711 thì cây đàn này nó có hệ thống uh, action effect cái tiếng búa gõ của nó giống như là một cái đàn piano cơ thực thụ ngoài ra công nghệ uh, ờ, AWM của nó cho âm thanh chân thật sống động nên mình đứng từ xa mình quay cho các bạn nghe nè nghe thử coi nó có hay không nha cái đàn này là mới nhập ờ, ở bên Nhật về ờ, trưng bày ra shop cho mọi người test thì uh, đàn này được mà các chuyên gia âm nhạc đánh giá khá là cao về dạy đàn tốt và tập luyện chơi biểu diễn chuyên nghiệp